tình một cơn người đó bất kỳ sớm gian khóc khỏi mình chè tiếng ở đây đượm nhuần thiên hạ đòi nơi thừa nhàn quán lớn ở đồng trời điện tòa ba mươi sáu động tiên hàng bồng lai lãng nguyện một tòa ngôi cao độ nhân tôn nghe tôn quan nặng tôi niệm thành Tchau.